Hi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh xe tải Cần Thơ Hôm nay tại công ty ô tô Long Anh Cần Thơ Tôi xin giới thiệu về xe tải Trường Giang cùng mưa bạc kính dơ tải trọng 825kg Về bề ngoài của xe này rất là nhỏ gọn và Thuận tiện cho đi vào những cung đường nhỏ hẹp Và cũng như những lậu nông thôn mới đang làm Nhìn về tổng thể bên ngoài thì à, xe được thiết kế Ờ, rất là đẹp và nhìn rất là bắt mắt xe được ờ, trang bị à, cặp đèn pha halogen hỗ trợ thêm đó là đèn cản sương mù phía dưới và ở giữa đó là cái mặt ga lăng có lưới tản nhiệt và động cơ làm mát phía bên trong trước chúng ta vừa vừa làm mát động cơ bằng ờ, gió và bằng nước đây là chúng ta hiện đang nhìn là thấy cây uh, lốc ờ, vàng nóng của máy lạnh và cây quạt về phía sau cabin đó là thùng mưa bạc cánh dơi chúng ta có thể mở bẩn lên để chúng ta vận chuyển hàng hóa lên xuống rất là dễ dàng thuận tiện về kích thước gọt lồng thùng của xe này là chiều dài nó là 2m6 chiều rộng đó là 1m50 và chiều cao là 1m50 bẩn thì uh, từ mặt sàn lên uh, tới uh, bẩn xe thùng lửng là 340 xe nhìn rất là đẹp Phía sau xe được trang bị cặp đèn lái với các như, chức năng như báo rẽ, đề mi, xi nhan thắng, à, báo lùi. và đây là đèn biển số và trọng bắc biển số sử dụng đèn led. Đây là vỏ xe cua. Xe thì ờ, bốn à, bánh. Tất cả đều sử dụng là 165 EG14 uh, loại giỏ đồng nhất 10 quách ngoài cái xe này thì được đóng bằng uh, inox mờ và những cái bản lề cũng như uh, bản lề ta nắm cửa đều tất cả đều cũng được làm bằng inox về sàn phòng, sàn phòng đó là sàn phòng đóng từ thùng lửng lên sàn phòng dập sóng được sân uh, tĩnh điện rất là đẹp và tinh tế và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến về ờ, nội thất bên trong cabin đây là cái ờ, quay lăng của xe Trường Giang 9, 825 kg thùng mưa bạc đối với thùng lửng thì 990 ờ, kg đây là cái đồng hồ điện tử tốc lô à, với các chức năng như báo km báo xăng báo nhiệt độ và đây các uh, cảm biến đây là do công tắc trên này công tắc ưu tiên rất cần tiện xe ngoài ra còn được trang bị thêm radio máy lạnh xe được trang bị thêm radio máy máy lạnh radio này có ờ, thể là cắm USB hoặc là đồ đọc thể nhớ còn đây là những chỗ thông gió để hơi lạnh ra đây là cái đèn trong cabin xe này là đời xe 2018 nên chúng ta cần sử dụng ờ, kính quay kính quay tay sử dụng kính cơ nữa quay hai bên còn đây là cần số với ờ, năm số năm số tiếng còn đây là cái ờ, cần gạt nước cái bên gông vô lăng chúng ta rất thuận tiện nó xịt nước lên rất là sạch đây là đèn ờ, chúng ta tắt bật ờ, đèn bi bật cái pha cốt lên còn đây là đèn chỉnh hướng đèn chúng ta có thể chỉnh hướng đèn cao thấp tùy ý và các bạn đợi mình tí mình sẽ gỡ cục máy cho các bạn xem nhé đây đây là cục máy của ờ, Trường Giang với nó là máy của công nghệ của thằng ờ, Nhật Bản đây cặp phanh Nhật Bản động cơ này là loại động cơ 1.25 với ờ, hệ thống phun phun xăng bốn cái phun và đây là chỗ chúng ta thăm nhớt và đổ nhớt vào rất là thuận tiện ngồi đang ngồi ờ, cục máy thì được đặt ở phía dưới bên tài xe này thì có luôn cả trợ lực tay lái và máy lạnh và chúng ta sẽ xem xe lượt một lần nữa về à, dòng xe ở ờ, Trường Giang thùng ờ, mua bạc cánh dơi các bạn thấy ờ, video hay và ý nghĩa vui lòng hãy comment share ờ, để mình có động lực làm những ờ, chiếc video tiếp theo để các bạn tham khảo có thể lựa chọn được một dòng xe ưng ý nhất giúp chúng ta cải thiện trong cuộc sống Yeah, rất đẹp